chỉ hả ừ. ồ im ha khủi phải không dạ mày lấy không lấy làm gì lấy mày đeo đi trời ơi lấy đeo luôn hả ừ tháo qua luôn rồi nha ừ cứng vậy sao kêu tháo mà gọng tay giờ sợ bị lấy rồi gì <laughs> sao ngồi rồi ra nè ra Ủa, nhà 24 luôn nha ừ. của tiền của phước á. <laughs> tiền của của con đâu của mạnh thường quân hỗ trợ cho bà mà ừ. được được không ăn được không ừ là thường là bà năm có đi uống cà phê hay là cà phê sữa cà phê sữa không à à uống phê sữa mà uống phê sữa vậy là cũng thích ngọt rồi thích sữa ừ. cái này được mà phải không ừ. im mà phải không ừ, ngon quá món hai thôi con đâu ăn đâu mà ăn sao nè. mau mau bự như tao vậy mau gì mau lớn như tao mau trời mau già hả ừ. ôi con còn muốn trẻ mà nè ừ. có cái cọng này nè ăn thử rồi nhai được không Dạ, Phước Cần Thơ xin à, kính chào à, cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay mình à, quay trở lại thăm thăm bà thăm bà thơ. <laughs> rồi con chào bà đây, con gắn cái cái mít vô nói chuyện. Ừ. Ồ, bữa nay ngồi xe lăn đồ khỏe rồi ha. Trời ơi, nắng nực quá. Máy vô Phước ơi. Dạ. Ừ. Hà Liêm cầm máy giùm anh đây Liêm. đây bữa nay ờ, ghé ờ, để con kéo xe xích xích vô đây xíu đi cho nó khỏe đây đi đây bà ừ. khỏe nha cô chú anh chị khỏe rồi đây quên lui về đi ừ. lui về đi ra mé bên đây nè <laughs> đó ra đây đi mình ra đây mình ngồi đi ra ngồi cho nó mát dạ đúng rồi ừ. đang mưa luôn ừ. ừ. Ý, lâu quá quên. có thắng không ta lâu quá mới gặp thứ trời đó à thắng vậy đi khóa lại để thôi nó ờ, góp nè có mua gửi bà hai hộp sữa nè sữa anh xua để ờ, pha uống uống cho nó khỏe nha ừ. nhớ dặn uống nha với lại này là yến yến chân ăn uống cho nó bồi bổ sức khỏe lại bà hôm nay ờ, ổn nhiều rồi phải không nhiều rồi thấy trở lại như bình thường luôn rồi kìa <laughs> ừ. đâu lẹ lửa coi ơi trời ơi cái lửa bữa không mất tiêu vô bữa nay tự nhiên sao ra vậy hả? bữa nay tự cũng không ngờ luôn tự con vô thăm xong về cái giống như có kỳ tích vậy nè có yến nè nhớ nha mấy hộp trong đây nè ăn nha thương con thì nhớ ăn nha xé ra yến này là của chị gì đó trời chỉ gửi tặng quân tiêu vậy còn sữa là của em gái à, hà mộng dung gửi à, tặng nè lột ra lấy muỗng múc ăn à, vậy thôi đơn giản vậy thôi ăn nó có sức khỏe khỏe <laughs> khỏe đi chơi khỏe đi chơi hả ờ, đi vòng vòng à đẩy xe đi vòng vòng chơi ừ. rồi luôn mà được rồi phải không dạ, được. ủa rồi à, bác sĩ mấy ngày ghé ghé nhà rồi Còn bác sĩ nói gì phải đi vòng vòng chơi hay sao bác sĩ kêu đi ờ, vòng vòng đấm đấm thôi nhưng à vậy đó một hả cái vậy, một một lần vậy cả năm sáu chục cái vậy à. Còn nó cái khỏi mẹ đi nó khỏi ừ. ừ. <laughs> quá từ bữa giờ cũng chắc cả tuần rồi đó mới ừ. ghé lại ừ. cỡ này cỡ này đẹp trai rồi nè trời ơi cỡ này đẹp trai rồi cũng bình thường à có gì đâu <laughs> đẹp thế á <laughs> không trước sao thấy mày còn hơi cao nữa già hơn luôn hả già hơn già trẻ lại phải không trẻ lại chắc tại vui á tại vui ừ. bà khỏe lại vui á <laughs> ừ, nhưng mà cái giò còn đau nhiều không ờ, còn bà đau. năm còn đau giò còn đau hả ừ. ừ rồi mấy gài là dùng thuốc gì để uh, cho cái giò nó đỡ đau cái uh, chích thuốc á à, mình thuốc chích nước. hả ừ. à. rồi ăn uống đồ mấy gài cũng đỡ nhiều không khỏe không ăn cũng không được nhiều chừng nửa chén hả? À. ép gì nửa chén à ta gán ăn đi ừ. nói chung là phải ăn mới có sức khỏe ừ, còn không ăn rồi là đuối lắm ừ. sáng giờ có đi vòng nào chơi chưa có đi vòng rồi vòng rồi hả vòng rồi về dạ. nằm đi ngủ à. cái ờ, sữa với lại mấy cái này thì nhớ pha ờ, uống nha à. Ừ. pha uống cái cái sữa đợt trước em xua mà sữa hộp á uống nó không có nhiều khi nó bị nặng bụng à. còn này mình pha xong rồi ấm ấm á mình pha à. nó ấm ấm ấm á chị cỡ muỗng hai muỗng thôi rồi dùng nó khỏe á à. uống nó tốt <laughs> quá trời vui ha vui quá trời vui thiệt là bữa, bữa, bữa hổm là nằm là con có nhớ gì không không nhớ đâu có biết ai đâu nhớ nhưng mà khúc mà con vô như biết không không không luôn ừ. lúc mà nằm vậy vậy mà ngày sau con ờ, hỏi có nghe không nghe hiểu nghe nghe mà không biết ai à vậy đó hả ừ. nghe mà không biết ai ờ à. rồi quên chân luôn không có nhớ gặp không, gì chưa hả có cái gì uh, bí hiểm không <laughs> nhớ nhớ nhớ cái gì nhớ phút ừ, cho tiền nghe phước cho tiền hả ừ. <laughs> chị nhớ được cái khúc phước cho tiền hả ừ. nhớ lúc đó mở mắt thấy thấy phước thấy phước cho tiền mừng quá mừng quá ừ. còn mấy gà là còn tiền trong mình không trơn rồi nó trơn rồi hả ừ mà cũng có xài gì đâu thì chích thuốc chích thuốc không à chích thuốc ở dạ. đây thì chắc uh, có bác sĩ có lên đây chị Lon với lại gì đó anh uh, con gì chứ anh là gì đó ừ. là ừ chích lần bảy tám trăm bảy tám trăm dữ vậy nhiều quá ồ chích lần mỗi giờ tới bảy tám trăm luôn hả chích vô nước biển à. vô nước biển à, là mấy chai vô hai chai à. à ồ mua dạng đeo rồi nè là bữa hổm tiền còn dư đó hả tiền dư hổm á ồ lên lên lên chỉ luôn cái này 5 phân này chỉ đó. chỉ hả ừ. ồ im ha khỏe khỏe không dạ mày lấy không lấy làm gì lấy mày đeo đi trời ơi lấy đeo luôn hả ừ tháo qua luôn rồi nha ừ cứng vậy sao kêu tháo mà gọng tay giờ sợ bị lấy rồi gì <laughs> sao ngồi vậy? rồi ra nè Ủa, nhà 24 luôn nha ừ. của tiền của phước đó <laughs> tiền của của con đâu của mạnh thường quân hỗ trợ cho bà mà ủa ừ. có số ngón tay nữa nè ăn tết thì giờ đợi ngồi sơn ăn tết hay gì ờ, bà, bà năm ăn tết tết hả? ai sơn cho bà giờ ngồi xe ngồi xe ngồi sơn lăn mà cũng sơn móng tay rồi ăn tết rồi không ghê dữ không em phải nó nó qua nó tóc vậy nó sơn luôn à sơn miễn phí hả sơn miễn phí <laughs> nói thôi đeo cho bà đi của bà để hồng hủ ù hai chiếc luôn à chiếc này là của ở nhà lâu rồi phải không chiếc này hồi xưa hồi xưa này hồi ông còn sống là ông đi bộ đội với ông đó ông đó ông đi à. mỹ ông gì ông à, tặng à. này gì là vàng mỹ ừ vàng này bán được không không biết à, không biết luôn giữ là kỷ niệm tới giờ luôn hả ừ. cầm hoài à, cầm hoài kỷ niệm của ông nhà tặng đó phải không ừ. bà là khỏe ha tươi tắn rồi thấy uh, ổn rồi luôn ừ. tao dễ tao sống hoài sống hoài luôn hả sống hoài bữa hổm nói con 10 năm á ừ 10 năm ha dạ yeah. ừ. 15. mình ăn thử hủ yến coi ăn coi thử đây con khui ra thử cho bà ăn nè coi ăn coi được không để biết đây em khui luôn đây em mượn cái muỗng nè cầm đi bà khui thử ha ăn thử này nó có có cái móc hết trơn à mình gỡ cái ra đó ừ. Uh, nó tới đây sợ đứt tay quá nãy à, cái nữa lên này muỗng hơi nhập muỗng có muỗng cà phê không á muỗng này hơi bự rồi đây lấy cái à có nè đó muỗng nhỏ thôi muỗng cà phê được rồi nè thử miếng đi nè ngon không dạ ngon không sao ngon không chưa có biết mà con ờ, ừ, ngọt ha được không ăn được không ngọt. là thường là bà năm có đi uống cà phê hay là cà phê sữa cà phê sữa không à à uống phê sữa mà uống phê sữa vậy là cũng thích ngọt rồi thích sữa ừ. cái này được mà phải không ừ. im mà phải không ừ, ngon quá muốn ăn thôi con đâu ăn đâu mà ăn cái mau mau bự như cáo vậy mau gì mau lớn như phong mau trời mau già hả ừ. ôi con còn muốn trẻ mà nè ừ. có cái cọng này nè ăn thử rồi nhai được không cái cọng đó chắc uh... đông trùng hạ thảo ừ. cái này coi uh, ờ, ngày ngày chắc ăn hủ á ngon quá ăn dạ hướng dẫn để khô ráo thoáng mát cái này là yến ừ. cổ yến cổ yến thật luôn nha yến xào này không biết có phải thật không nữa chiên sẵn này chắc thật rồi nè cái này thì bà tự cầm bà ăn được luôn á ừ. mình múc thôi múc. đó múc ăn thí ờ múc mình ăn thí ra ờ, rồi ừ. xong rồi có gì không nữa thì mình cầm lên mình húp ừ. ừ. húp rồi đó giống ừ. như ăn ờ, chè vậy phải không ừ. ngon quá ngon quá hả vậy là im rồi phải không ăn được rồi phải không được <laughs> được rồi ha <laughs> vậy ăn hết rồi đi ngày ờ, ăn con không biết ngày ăn hủ hay hủ rồi, có này đã tới tổng cộng là tới được 10 hủ rồi. ừ. 10 ngày đi ngày ăn hủ thôi chứ tại mình có uống sữa nữa ừ. ngày mình ăn ờ, hủ thôi chứ chưa ăn như buồn miệng đó ừ. ăn chơi vậy đó ờ như giờ này nè chứ chưa ăn cơm rồi xong buồn miệng ăn chơi Mà đợt sau là nhiều khi nó khỏe luôn á ừ. hết bệnh luôn ha hết bệnh luôn cũng cũng là một sự ờ, kỳ tích đó cô chú anh chị ừ ngon bữa quá. hổm là bà có nghĩ là bà đi rồi không cũng đi rồi à có ai gì đâu biết gì đâu rồi đi nằm đó đi rồi tự nhiên rồi nằm đó rồi nằm đó rồi nhờ mũi thuốc gì đó không biết ờ. chắc mày nhờ mày vô á thôi rồi ừ. mày vô mày cứu tao tao Trời ơi, mày vô cứu đâu vô ờ, gặp bà thôi hỏi ừ. bà vàng để đâu và nó bà, bà không biết chỗ luôn ờ, hỏi kho báo và để đâu không biết rồi là giờ là có vàng nè phải không có chiếc dạ. nhẫn nè phải không có chiếc nhẫn nha <laughs> giờ là có vàng rồi đó <laughs> mừng quá bức ơi ngon ha ừ. cái cọng đó bà nhai được không cọng đông trùng hạ thảo đó, đó nhai được không hay là ngậm nút nút thôi nó dai không ngậm nút nút dai đấy ủa có cái có cái khăn khăn nào không ta có cái khăn cái người vẽ nào cho cho, cho bà chùi em chùi lấy cái khăn thôi con đây. đây, đây. Ờ, lấy cái này đi cái, cái này là cái nụ à, vẽ không để cho ừ. thấy trên bàn á ừ. đâu rồi nãy nhiễu đâu rồi lấy cái khăn ở trên ở đây lấy cái khăn của của bà nè trên giường đây đủ khăn khăn tắm luôn hả? ừ. đây hơi bự kệ để chùi còn không nữa thì muốn ăn dễ hơn nữa dễ múc á thì mình đổ ra cái chén luôn ừ. tại vì cái hũ này bình thường lấy mình đổ ra chén mình múc mình ăn yeah. Mình để vậy thì, thì nếu ăn về thì khỏi rửa ừ. ừ. rồi phước cũng ghé lại để à, cập nhật cho cô chú anh chị biết như vậy về ừ. bà ổn ừ. khỏe <laughs> thấy bà khỏe cũng mừng mừng mừng sống mừng ừ. bữa nghe thấy vô thôi kệ vô tính tiễn bà gặp lần cuối ừ. hai nhà chưa cuối còn dài dài <laughs>